Ờ, trong trước Tết thì hôm nay em Trước Tết mà đến bây giá bây giờ chắc là không có giá trị giá trị bây giờ rồi. Và giá trị mắt ngủ hôm trước em bán ờ, ra bao nhiêu nhỉ Trinh nhỉ? 30 triệu. Ờ đúng rồi, thực, thực ra là cũng hoàn toàn xứng đáng. Chào Nguyễn Nhí, chào bạn Hà Cà Chua. Chào tất dạ, cả mọi người đang theo dõi livestream của chính, dạ, chính Trương ạ. Đó là bông hoa. Thân to nhỉ, thân to hết em phải chậu này em, chắc là về em phải bán luôn à? cả vườn vườn cây em mới mua được chậu này đấy <laughs> cố gắng về một chơi còn rất dài anh em nhá chú phạm văn và cố gắng về giao dịch à, giao dịch làm nên một à, chắc chắn là xuân đẹp ờ, giá trị một trăm mọi người để lại một chào nguyễn lý và tất cả mọi người và chị Dương nghĩ rằng là sau này sẽ có rất nhiều các giao dịch khác nữa ờ, của rất nhiều các mặt hoa khác nhau và ngay tại thời điểm này bây giờ là dạ. Ờ, chúng ta đã thấy rằng thị trường đã có rất nhiều biến lợi ngầm hoa cái mầm ờ, không cần ồn nào là phải hô vào mà gấp được như ngày trước đó và bây giờ tất cả anh chị em đã nuôi nói rằng cơ hội đang khi mà thị trường đang đang ờ, đi lên đặc biệt hồi sinh ở những cái này hoa khỏe hơn có thể nói làm cái quả hoa trong thời điểm đầu xuân anh chị em đang Chơi càng càng hợp Nếu mà một kim mình đã rực rỡ thì mình để cả luôn làm hai cảm ơn uh, Nguyễn Danh Hướng, cảm ơn uh, Nói cảm ơn tất cả cái này, cái cây này nó do vào vụ đông nó chút lá thì thì đành rồi yên tâm cây uh, thì, ờ, thì cây, uh, khá già đã chút hết lá rồi nhưng mà nói là rất là mập em uh, xin phép vặt chiếc lá cuối cùng nhé <laughs> Trinh nghiên cứu để cho anh vài mắt nhỉ <laughs> vào mắt đây để kiếm cái hoa nói chung là cây này thì chắc khó hoa à. đến thời điểm này thì em về đốt ở nhà này hơi hơi hơi ít hoa đúng không bởi vì cũng từ khá lâu rồi giống mình chưa có nhỉ giống do giống chưa có ra thì trương đã, đã biết là từ cái cây bướm này ngàn này thì à, người hiểu rõ nhất đó là chị trương từ năm 2018 à, trương mua cây bướm này ngàn từ anh vượng trên sơn la lúc bấy giờ thì à, mọi người ạ là là chị Dương mua về được một cây rất là đẹp nhưng sau đó là bị chết sạch gần như chết sạch và chỉ còn à, hai ba mắt ngủ khi mà đưa vào trong Nam nhờ anh Vinh cái bang à, chồng chăm sóc hộ sau đó là là chia một nửa cho anh Hà Nội và một nửa thì, à, thì chưa có mấy kỳ thì nhân giống đã đến năm 20 thì bán được một kỳ 15 tỷ cho anh Tuấn Sơn là một kỳ thì đấu giá một vài tỷ sau đó là đây là kỳ là của anh uh, Nguyễn Tấn Sơn uh, đã uh, giao lưu với các anh chị ở Bắc Cạn và ngày xưa cái cái này thì số lượng sơn rất nhiều à, 16 xe, 16 xe và chính vì vậy nên là là hoa nở ra tầm có nhiều mà chính năm vừa rồi năm 21 thì về trong cái hoa nở của 16 xe mua là năm trước đã cho lên là ảnh đại diện hôm nay trong cái không khí ờ, lạc kỳ rất là vui vẻ ở đầu xuân mà có một cái giao dịch như này thì chúng tôi cũng mong muốn tôi cũng nghĩ rằng là sẽ ờ, mở đầu cho một năm mới sẽ ờ, rất nhiều niềm vui và rất là khởi sắc cho thị trường hoa lan việt nam và chúng tôi cũng mong muốn rằng là niềm tin sẽ sống lại trong tất cả các chị em cả nước cái này là mầm gốc này hôm nay trong giao dịch thì mọi người gốc này, bóng đầu tiên. Mạnh dạn là đầu tiên đầu tiên đánh từ lâu rồi. Sài Gòn nó là một điện thoại khi trước nó đi bắt đầu biên soát sản xuất cái chiều dài lịch sử của Lan Việt Nam của Lan Ba Việt Nam từ giá từ một tỷ đầu tiên đến một giá một tỉnh và rất nhiều các sự kiện về nó và ngày hôm nay thì lần đầu tiên một cây lan mà trưởng thành được giao dịch với mức giá tiền trăm triệu và cũng chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay thì mọi người đang ờ, đang ờ, đi giao lưu người mắt ờ, sưu tầm cây này ngầm rất là nhiều và chúc mừng anh chị em đã có giống của gốm thanh ngàn và tôi nghĩ rằng năm nay sẽ có ra bông gốm ngàn nở ra rất là đẹp hoàn thiện và sẽ tạo nên những cái cảm xúc cảm hứng mới và 40 ngàn thì gần như là không bị vỡ giá trong ờ, thời gian gần đây và nó sẽ ờ, cùng với tất cả các cái mã hàng ờ, của đa khác sẽ tạo nên những cái giá trị niềm tin mới cho Cường Sơn. À, chúc mừng uh, Nguyễn Phúc An. À, em chào tất cả mọi người nhé. Phát à, thế là cây tại sao cây, em cây này tại sao lại em lại cái sưu tầm nó và đến nay em cảm thấy như nào thực ra cây bướm đại ngàn này thì, thì em thì một người đi sau uh, chơi chơi hoa sau nhưng mà cũng đã tìm hiểu rất nhiều về những các loại loại bông và những cái tiêu chí để đánh giá một bông hoa nó đẹp và nó độc và nó, nó ưu tú nhất thì bông bướm đại ngàn thì ngoài những cái tên tuổi của nó đã được gây dựng từ cái đây thời thời điểm đầu thị trường lan Va sôi động thì Thế ra nó là vẫn là có những vẻ đẹp nó rất đặc biệt nó có những bộ tuyết phủ và có độ trắng bộ mũi rất rất sang đấy thì thì em sẽ lựa chọn bông này để em chơi em à. thấy bông bốn mươi ngàn này khác biệt so với các nhiều các bông ờ, khác không nhiều không em chỉ rõ bông này thì, thì thì theo cá nhân em ấy thì nó có cái cặp mắt nó nó rất đặc biệt nó có mắt rất đặc biệt và bộ môi lưỡi được phủ một tuyết nhung nhung rất dày mới đây có cái mũi tây nó sang thì em thấy nó nó cũng khác so với những bông khác đấy thì nó có những cái ưu việt như thế thì em sưu tầm và em tính lộ trình lâu dài cây này nhiều anh em nói rằng đối lại ngàn có điểm giống ờ, phú thọ thì em thấy sao <laughs> thực ra nó vẫn là làm cánh trắng nhưng nếu để để nói vo thì cũng không sai <laughs> nhưng mà khi đi, đi, đi sâu vào thì mỗi một bông hoa nó có đặc điểm với nhau nó yếu tố kiểu một thân hoa lá xong thân lá đến hoa nhỉ? thì một cái lá nó quy cách một bông bướm này ngàn thì nó nếu mà để nuôi thì em thì là người mới thôi nhưng mà cũng đã được được ờ, nuôi một một kỳ nó, nó từ lúc bé trưởng thành ấy, thì em thấy nó có sự khác biệt hết nhất trong những cái bông những cái cây em nuôi ở vườn kể cả ngọc sơn cước hay là sơn sơn na hay là vĩnh khang nó khác nhau hoàn toàn nó khác hoàn toàn những bông mướm lại ngàn cái lá của nó rất mọng và nó có độ thân của nó rất trong Ờ, thực và ra có những nhược điểm khác biệt rất rất ờ, lớn. Em có thấy cái sự uh, liên hệ gì giữa lá với hoa không? ra cái lá lá bướm đại nhàn thì nó rất bầu và, ừ. và bầu tròn ra thì cái bông nó tương nó tương đương với cái bộ, bộ cánh vai của nó anh nhìn thấy nó lở lại nó vai nó rất đẹp và bầu ừ. đấy thì đấy cá nhân của em em, em nhận định là như thế thế còn ờ, còn các anh đi trước thì có những cái cây hoa thì các anh đã đã, đã, đã rất lâu rồi có thể các anh có có những cái ý kiến khác nhưng mà đấy cá nhân của em để em quyết anh cũng uh, nhận thấy được cái nhiều điểm tương đồng giữa giữa cái kết cấu của lá với hoa à. nhiều bông mà lá nó mỏng mà thì uh, hoa khó cánh được dày lắm và đặc biệt là nhiều bông xuất xứ ở các vùng ờ, ở ví dụ như các bác ở Hòa Bình thì ví dụ như nhưng các... mà ở phía Bắc thì đặc biệt là ở khu vực Hòa Bình này và Sơn La thì vâng. có cánh nó dày hơn rất là nhiều vâng. các bác ấy nuôi cây và... thì các bác ấy sẽ kinh nghiệm nhìn thì cái lá thứ nhất thứ hai các bác các bác biết là cánh bầu hay không ờ, anh thì cũng phải nói là cũng thấy cái điểm khá giống nhau khá liên hệ giữa chung với giữa các cái bông hoa vâng. và lá ờ, của các bông hoa nó vâng. giống như vậy và lá bướm này ngàn thì đây là những lá gần như cuối cùng rồi lá bướm này ngàn thì, thì, thì, nó rất là dày đối với không biết các vườn khác như nào dày từ, từ những cái lúc cây cây đi liên hệ với các anh trên bắc cạn này thì thì có những cây nó đạt hay không đạt thì cái lá của nó vẫn rất dày bản rất dày và bầu và nó không bao bị bị, bị, bị quăn lại khi nó nó bị thay đổi cái vị trí hay là cái kia cả có những bông nó sẽ bị quăn lại như lá này nó mượt nó, nó mướt ra ờ. ok em ơi chúc mừng em đã giao dịch thành công rồi, cảm ơn anh nhá ờ, cảm ơn em đây ngàn, phải nói là rất là đẹp và... kết nối đến ờ, các anh ở trên trên bắc cạn à, chính ơi anh thấy chắc rằng bảo lên trên này nghe lâu rồi nhưng mà ở trên cả nước thì những cái cây như kiểu này cũng rất ít cái bướm đại ngàn mà trưởng thành to như này nếu không nhầm là cũng rất ít đúng không anh Hùng? Đúng rồi, cái cái bướm đại ngàn thì nói chung là gần như là cái chung trên toàn quốc thì nó số lượng là rất ít kể cả vâng. lần cây giống rất ít thì đâm ra là hiện tại đúng như chính cho cái cây này nó rất là giữ giá vâng. mà mà phải nói là nó trước kia đúng là một cây gọi là bướm huyền thoại thì là nó cũng là không sai đây là đây là dâu nói này, là do do mọi người vâng, đúng rồi đúng hoa này ngoài đặc biệt đẹp nó ra nó còn cái tên tuổi gắn liền với cái cái nan va Việt Nam thì đến bây giờ rất nhiều những anh em mà có cơ hội có điều kiện mới sưu tầm được thì thì rất nhiều người sưu tầm cái cây này bởi vì nó là cuộc chơi thì những cái tôi có giống này rồi tôi phải sưu tầm những giống chưa có để tôi tiếp tục chơi trước kia thì là ví dụ một mắt là nó tính đi tiền tỷ nhưng bây giờ một mắt thì đang gọi là mấy chục triệu thôi để cho anh em rồi sưu tầm để chơi là quá tuyệt vời chúc mừng cho em an là về tiếp tục cùng anh em gây được những giống tốt để chia sẻ cho anh em à, anh ơi cho, cho em hỏi cái là thực ra là uh, về cái cây này thì chắc chắn là nhiều người thì sẽ rất là bất ngờ bởi vì thì các anh ở trên Bắc Cạn nhưng mà đã sưu tầm được khá là sớm cái cây hướng về ngàn này mặc dù số lượng bây giờ trên cả nước gần như là cũng cực kỳ ít thế thì à, anh có thể chia sẻ với cái kỷ niệm tại sao mà sưu tầm được cái cây hướng về ngàn sớm à, của anh em Bắc Cạn trên này phải nói là cái cây này thì đúng là cũng phải nói là rất là cái duyên tại cái thời điểm 2021 vâng. thì lúc ấy thì cây bướm đại ngàn này nó trị giá là phải nói là rất là cao tính vâng. lên là hàng à, mấy em, chục tỷ cơ đấy, sau ngoài em à, em đang bán 20 tỷ đúng không đúng rồi đấy <laughs> vâng. thì khi đó là anh em có đổi cây này với lại uh, lúc ấy là cũng đang kích cầu cái phần ho đang bao đổi cái uh, uh, như là lúc ấy là 35 mét ho với lại <clears throat> vợ chồng thì anh Triều Nguyễn và chị Vân đấy hiện hiện tại lúc ấy cây đang được 12 sen đang để trong cái vườn anh Nguyễn Tân Sơn vâng. từ khi đó đến bây giờ là anh em cũng đã chăm và đến bây giờ cũng ra được ờ, một số cái phải nói anh anh giống anh giống rất là giỏi đấy vâng. anh Tân Sơn trong kia cũng không nhiều xuống bằng anh đâu thời gian vừa rồi anh bán ra rất bán ra ờ, mấy ki cũng bán được ờ, mấy mấy ki thì có thể nói rằng là khá thành công bởi vì em thấy anh nhân giống tốt Dạ, vâng. nói là để để để nhân giống của làm kia nuôi rất thích dạ. em nhìn cái thân tổ cái lúc mà các anh chụp cho em cái cái cái lúc trước cái lúc trước ấy, nó còn là đang phát triển đấy bây giờ nó đã nhìn nó rất to giống đây là, đây, là giống cây này là lúc khỏe đây là rút lá và nó đanh rồi còn trước nó đang phát triển rất to nhưng mà cũng dễ có thể có hoa lắm trinh ạ thực ra cũng mong muốn nở ờ, hoa để được ngay là thôi để hoa thực ra chơi hoa là phải được ngắm hoa hay là để hoa đi vâng. thì lúc đấy anh em ờ, trích cố gắng về làm cái hoa của cây này được tôi chẳng làm cây to làm hoa cây này đẹp không đây hoa nếu làm cây này mới đẳng cấp này không, nhưng, nhưng mà cây này sẽ có hoa bây giờ cây này trinh, nó trinh về chuột mã không kéo trước trên đây được cây này là cây này là sẽ sẽ hoa nói chung là sẽ là một cái chậu cực kỳ đẹp không năm tới rồi nói chung là là em cũng rất là may mắn là người kết nối giữa anh hùng với lại em trinh mặc dù là anh em cũng biết nhau sơ qua nhưng mà có thể nói rằng là mảnh đất Bắc Cạn thì em cũng ờ, được giao lưu với các anh rất là nhiều được ghi nhận cái tình cảm ờ, thực sự là rất là nồng ấm của ờ, quê hương Bắc Cạn và đặc biệt là anh Đỗ Hùng cũng như các anh trong hội Hoa Lan Bắc Cạn và em cũng rất mong muốn là sẽ có rất là nhiều cái dịp như này nữa để được gắn kết giữa các anh em cả nước với nhau và thị trường Hoa Lan sẽ quay trở lại những cái thời khắc huy hoàng trước đây và thậm chí còn mạnh hơn nữa còn rộng sâu hơn nữa và ngày hôm nay thì uh, hai người bắt tay gái nữa để cho anh em cả nước ờ, nhìn thấy uh, cái niềm tin và hy vọng về trăm cây luôn luôn tốt nhá vâng, chào, chào thật được nhiều giống cũng uh, cảm ơn bạn chính cùng tất cả anh em mong rằng là thị trường Hoa Lan thị vâng. trường Hoa Lan làm sao cũng là uh, ờ, nói chung là trở lại để cho anh em tất cả anh em cùng chơi gọi là thứ wow. Vâng. có cái niềm vui cái thú vui để mà nói chung để huy hoàng như trước là thì quá tuyệt vời nhưng mà là theo anh em cũng có cái hứng để mà chơi và em dần dần em ờ, vì sao em đặt niềm tin rất lớn với cái cây vấn đề ngàn này không phải là nó là do em mua ờ, một tỷ đầu tiên mà thực ra là là cái chuỗi giá trị của nó để lại trong suốt hành trình lịch sử của Lanva là từ những cái cây từ một kỷ tỷ đầu tiên sau đến những cái Ờ, mà bản thân là em cũng được anh em cộng đồng ờ, giúp đỡ khi mà nâng cái gói giá trị của ừ, khi ờ, đấu giá ủng hộ từ thiện thì cộng với rất nhiều các cái hành hoạt động khác nữa của của anh em Lan Va giai đoạn đấy thì nó đã tạo nên những cái cái niềm tin lớn cho cộng đồng và em nghĩ là cái đợt này thì cái sự xuất hiện của cuộc giao dịch đầu năm này nó sẽ tạo cái động lực rất lớn cho anh em cả nước và cũng mong muốn là không những ờ, riêng gì đối với anh mà tất cả các cây lan khác sẽ đều phát triển anh ạ và cũng mong là tôi em biết rằng các anh vẫn còn thì ờ, sẽ nhân giống và tiếp để để sang năm ờ, sẽ cùng anh em cả nước cùng với anh ngàn anh ạ vay cao và vay xa hơn nữa và em tin chắc là bốn ngàn khi nở ra lần nữa sẽ tạo nở ra lần này sẽ là năm tới đây sẽ là nổ một cách hoàn hảo và cái thực sự sẽ tạo cái cảm xúc ờ, vỡ hòa cho Hoa Lan Việt Nam trên cây nó một độ khỏe nhưng nó ở một bông cánh bóng đâu các bạn bông bánh bầu ờ, năm 21 thì ờ, canh Hà Nội thì nở ra đầu ngọn và cây rất là bé yếu nhưng mà mới đây em lắp lên đã tạo cảm xúc rất là tốt rồi cho anh em anh ạ bởi vì người ta thường hay chờ đợi những cái gì mà nó chờ đợi thì nó sẽ là một cái cảm xúc mà hoa lan thì em nghĩ là một cái đam mê đam mê chính là cảm xúc khi mà cảm xúc được nâng lên được dâng trào lên tức là niềm tin được ờ, sẽ được ờ, khơi dậy thì thị trường sẽ tốt hơn và khi giá trị của niềm tin ờ, tốt lên thì tất cả các cái chuỗi giá trị của thị trường sẽ tốt lên à, cảm ơn anh Đô Hùng cảm ơn Nguyễn Quốc An và anh anh anh vâng, cảm ơn tất cả mọi người công ơi ở đây ờ, đây anh công học ông là đồng sở hữu của cây bốn mươi ngàn là ờ, nếu không nhầm thì anh là người chăm sóc cây này trong suốt thời gian rồi đúng không anh đúng rồi mình là người ờ, trực tiếp chăm sóc cái chậu năm cánh trắng bốn mươi ngàn này vâng. à. xin chào các anh em nhé vâng thế thì à, anh thấy đặc tính của cái bướm thành ngàn một cây ờ, sơn ờ, thuần sơn la chuẩn sơn la thì anh thấy về thân lá rồi về tất cả là tính của nó anh thấy sao thực ra là mình là người được chăm sóc được uh, lưng lưu cái cây này từ đầu đến cuối từ lúc lấy từ vườn của anh Nguyễn Tuấn Sơn trong Sài Gòn ra thì mình chăm thì phải nói thật sự là cái cây này về cả thân cả lá đều rất là ok rất là khỏe rất là, khỏe. Rất là đẹp đấy như em vừa nói là trong cái đầu livestream đó là lá của nó với cái hoa có sự tương đồng rất lớn về bộ khuôn cánh này về bộ khuôn lá càng dày thì hoa càng, càng càng đẹp chứng tỏ em thì ờ, đây lên đây thì nhìn thấy là lá rụng rồi nhưng em tin chắc là từ ngày trước em nhìn cây bướm này ngàn từ khi năm 2018 em mua đã biết là là cái chất cánh chất hoa nó như nào và chất lá nó rồi đúng rồi cái lá của nó là phải nói thật sự cực kỳ là đẹp dày và nó không bao giờ bị cong như các cái em biết ngoài cây nhiều cây lá rất to thậm chí ở miền Bắc luôn nhưng mà nó mỏng thì cánh của nó sẽ không không dày đâu em đúng rồi và rất nhiều bông vai nó bị vỡ nhưng em tin chắc nó bị ngàn nó không, không không như thế hy vọng là cái cây này năm nay ờ, nó khi mà là, nhượng lại cho anh em về anh em sẽ nó vẫn là ẩn số và nó làm. vẫn là những cái cảm xúc uh, mọi người sẽ chờ đợi trong năm 2022 này khi bông bốn này ngàn ra đúng không anh vừa làm kinh tế và cũng là vừa là cho gia ra được những bông hoa đẹp khỏe để cho anh em yêu lan cả nước được tận hưởng được thưởng thức cái bông ờ, huyền thoại bướm đại ngàn em ờ, khi nói câu đấy là em cũng ờ, xúc động đấy bởi vì dù sao thì nó đã đi cùng với em mặc dù đến bây giờ gần như em cũng chẳng có nhiều đâu rất ít thôi ạ và đến bây giờ vẫn phải đang đi sưu tầm thêm thế nhưng mà dù sao thì cũng mình cũng đã gắn liền với nó rất nhiều các cái, cái năm tháng và cũng đã tạo ra những cái kỳ tích trong hoa lan Việt Nam để tất nhiên điều đó là phải nhờ của tất cả mọi người nhưng em tin chắc là khi mà một cây hoa lan à, có lịch sử có bề dày được xây dựng bằng những giá trị văn hóa và xây dựng những cái nhân ái nhân văn thì em tin chắc là nó sẽ gắn liền với lại à, lâu dài của cái cuộc chơi này và em thấy rằng là sau này anh em mình cũng nên hãy làm thương hiệu theo cách đấy còn hơn là sẽ uh, những cái mà chúng ta đẩy dòng tiền mà mạnh quá để sau đó nó, vỡ rồi thì kia thì em nghĩ là cũng không cần thiết thiết mà bướm đại ngàn xây dựng thương hiệu bằng chính là con đường đi là nhân văn con đường đi đúng của giống như một doanh nghiệp một công ty anh ạ và cũng rất là em biết rằng là vốn ngàn đã xuất hiện trên rất nhiều các cái trang báo của nước ngoài quốc tế thì em tin chắc là người ta sẽ biết đến vốn ngàn rất là nhiều và ngay trong bây giờ thì anh em chơi lan cũng chưa có nhiều thì cũng mong hy vọng là một vài năm nữa uh, cái vốn đại ngàn sẽ được phổ biến nhiều hơn so với tất cả anh em yêu làng cả nước và một lần nữa chúc anh ờ, các anh bắc cạn có thật nhiều sức khỏe hạnh, ờ, hạnh phúc mạnh khỏe và càng ngày giữ mãi cái niềm tin hoa lan việt nam cảm ơn anh cảm ơn <laughs> vâng cảm ơn anh nhá cảm ơn chính trường mọi người anh em Chí Dương xin phép được uh, chào tất cả mọi người uh, yêu Lan và xin phép để giao lưu với tất cả mọi người Chào anh đô Hoan, chào Vũ Lý Nam, chào anh Tú Trần Anh, chào Quyết Trinh, ờ, anh Quyết Trinh cảm ơn tất cả mọi người.